chào tất cả mọi người Hôm nay Phước Sổ Và Tiết Nhung Hai chị em nhà mình sẽ review cho mọi người một cái khu à, à rất là lớn Một cái dự án à, có, có tầm cỡ tại Phú Quốc không chị Tiết Nhung? Đúng rồi Thì đây là cái khu The Center Đây là một cái quần thể ở ờ, phía nam của Sinh Group như mọi người thấy đây là những cái trục chính à, những cái căn shop house à, của địa Trung Hải cái khu này mang cái phong cách địa Trung Hải rất là đa màu sắc phải không mọi người đặc biệt ở đây là những cái căn nhà ở đây là được à, à, thiết kế và cái nước sơn ở bên ngoài á được uh, quét là khoảng 9 lớp sơn uh, cho một cái căn nhà ở đây nên là cái nước sơn của nó vô cùng đặc biệt với đa dạng sắc màu đó Phước Sửu mỗi căn shop house là một cái cách thiết kế riêng biệt khác nhau hoàn toàn đúng rồi dạ thì Nên một đó... căn ở đây là khoảng là 5 tầng chị nhung ơi có phải là chị giống như chị đang đi à, đi lạc vào một cái thành phố của à, nước ý phong không chị nhung đúng rồi mang cái phong cách địa trung hải rất là đa màu sắc luôn ờ, sau này ở khu này, này là nó cực kỳ là đông đúc và sầm uất dạ. Ờ, ở đây có cái khu mà biểu diễn ánh sáng à, nhạc nước với cái quần thể là 5.000 chỗ ngồi à, nhìn view ra ra biển wow view rất là đẹp nhìn trực diện ra biển luôn chị với chị Nhung ha à, với một cái những cái show diễn gọi là đúng rồi đây là cái show vô tết à, khoảng sức chứa là 5 ngàn Ồ vậy là nếu mà ờ. cái show này mà đã hình thành à, được tại sinh Sinrup như vậy đó là một cái show có thể là lớn nhất ở Đông Nam Á rồi đó chị. Đặc biệt cái người mà để làm cái show này á là đã biểu diễn sau à, nhạc nước ở tháp à, Eiffel ở Pháp đó đó xuất xưởng. Wow, một cái biểu tượng rất là đẹp chị. À, với à, như à, Phước Sửu và chị à, khi hôm qua có đi từ à, à, dưới biển nhìn lên thì à, một cái biểu tượng là phép tháp Eiffel rất là lớn tại Singapore à, nhìn ra biển phong Đúng chị. Ngoài ra có một cái tòa lâu đài rất là đẹp nữa được Đúng thiết rồi. kế đến mà mấy ngàn tỷ phong chị. Đúng rồi. Ở đó có một cái tháp à, đồng hồ và đặc biệt ở trong cái khu mà từ à, uh, The Center này đi ra ở ngoài cái khu địa Trung Hải á là có một cái cây cầu được thiết kế ở ngoài biển đặc biệt luôn đó gọi là cầu hôn một cái địa điểm rất là ờ, đặc biệt và lý tưởng ở địa Trung Hải sau này một cái địa điểm ờ, check in ờ, là vô cùng là đặc biệt ở bên à, phải và bên bên trái có hai cái nhà hàng một cái nhà hàng là dành cho nam và một cái nhà hàng dành cho nữ ở cái khu vực ở ngoài à, ngoài cái khu vực là, là cầu hôn đó Phước Sửu Trời quá tuyệt vời chị Nhung à, Có những cái nét mà đặc biệt những cái văn hóa mà có 102 tại Phú Quốc mà khách hàng khi tới đây check in được đó là chắc là lạ lắm chị ha Đúng và chắc là nó sẽ cuốn hút và thu hút được rất là nhiều à, à, du khách à, trong và ngoài nước phong chị đúng rồi ở đây ờ, được cái kiến trúc á, là xây dựng ờ, giật tầng từ dưới biển lên tới đồi ở đây có một, mang một cái ờ, phong thủy cực kỳ là là tốt luôn là giống y như là tựa sơn hướng thủy rất là à, đặc biệt luôn sơn, hướng những thủy. cái căn mà shop house ở đây là được dịch tầng à, đó, để có thể là nhìn ra ra ngoài biển cực kỳ là đẹp luôn à, à tất cả các căn là từ chiều cao từ thấp đến cao thì có thể là view biển luôn à, không chị nhìn thấy biển được luôn rất wow. là đặc biệt thì luôn. ở đây á là sẽ là một cái nơi là kinh doanh shop house mua bán rất là rầm rộ với Sau tất này. cả đầy đủ tất cả các mặt hàng không chị ừ. khi mà đưa vào sử dụng hoạt động phải không à, đúng rồi à. đây là một cái khu rất là tiềm năng à, về đầu tư bất động sản sau này à, dạ à. đến với sinh group là đến với phú quốc mà đến với phú quốc là một cái thành phố không ngủ đúng rồi thì tại uh, nam đảo uh, sau này ở đây cũng được mệnh danh là uh, thành phố Địa Trung Hải, một cái thành phố không ngủ của Phú Quốc đó ờ, Phúc Sửu Trời em thấy rất là tuyệt vời chị ạ à. À, à. được những cái show diễn à, gọi là về trình diễn ánh sáng sân khấu nhạc nước đúng rồi. về tất cả những cái trò chơi tất cả những cái địa điểm check in tất cả những cái gì đẹp là đều là có à. mặt tại phú quốc này hết mà như phía trước mình đó đó là mà có một cái tòa lâu đài có cái cái cái tháp đồng hồ đó như mọi người thấy đó có một cái điều đặc biệt đó là mình có thể di chuyển tham quan à, ở sân rúp này trên những cái cáp treo à, dây văn lớn nhất à, vượt biển đúng Không rồi gì? thì đây là cái phòng mình vào mua vé để dạ. uh, đi uh, cáp treo qua hồn thơm hồn dạ. thơm sau này được xây uh, sinh rất xây dựng được uh, mệnh danh là đảo thiên đường đó mọi người đúng rồi ờ, ở Một đó cái có... đảo rất là đẹp phong chị đúng rồi ở đó có tòa nhà uh, cánh bồm nè uh, biểu tượng cho đảo Hồng Thơm gọi là đảo Thiên Tượng Đường đồng thời là có là vịnh bến du thuyền ngay đảo Hồng Thơm luôn À, có một cái bến du thuyền rất là lớn Đúng rồi, chị? ở đây sản phẩm rất là đa dạng Nào là shop house và biệt thự ờ, Mang đẳng cấp rồi gọi là tiêu chuẩn cao luôn Dành cho những ờ, người là nó, ừ, sở hữu được những cái bất động sản Mà rất là đặc biệt, riêng tư ờ, Mang tính Limited chị ha Đúng rồi Ok, quá tuyệt Nhưng mà nói đến về cái dòng sản phẩm cao cấp như vậy nói đến chất lượng 4 năm sao thì chị có thể nói sơ cho mọi người biết đến về cái hình thức sử dụng và cái giá trị sử dụng như thế nào được không ạ à? những cái căn shop ở đây là ờ, của Sinh Group thì có là sở hữu lâu dài từ ở bên tay trái nhung dựa vào là sở hữu lâu dài còn từ bên ờ, tay phải trở ra là sở hữu ờ, có à. thời hạn gì ha có thời hạn dạ Đúng rồi quá tuyệt vời một cái vị trí mình trực diện ra biển cách biển có khoảng à, mấy chục mét thôi nhưng Đúng mà rồi. mình sở hữu trong tay một cái chiếc sổ sở hữu lâu dài truyền từ vài đời con đời cháu Đúng rồi. những cái sản phẩm như vậy là sản phẩm cực kỳ giá trị đối với lại Sinh Group tại Phú Quốc kìa. Đúng rồi cảm ơn chị Tuyết Dung với những cái thông tin giá trị cực kỳ tuyệt vời nói đến Sinh Group, nói đến một cái thành phố địa Trung Hải, thành phố không ngủ của Phú Quốc. Xin mời quý anh chị và các bạn à, trong và ngoài nước à, đến Phú Quốc đến Sinh Group để cảm nhận à, những cái à, sản phẩm loại hình kinh doanh dịch vụ và tất cả những cái loại hình bất động sản tại nơi đây chị ha. Đúng rồi. À, cảm ơn mọi người à, đã lắng nghe. Rồi, xin, xin chào, chào và hẹn, và hẹn gặp, gặp lại. lại.